dòng buồn lá lơi đâu đây tiếng lòng tội nghe ta ơi đàn cầm buồn khá tươi đâu đây tiếng lòng tôi nghe tiếng ta và em tôi lúc linh giọt sương trắng trong vơi vợi em biết yêu rồi em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi em yêu tiếng lỡ chờ em